và cặp 0440 thì ngày đầu tiên thì nó cũng ra anh em nhé ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn được cả hai cái cặp lô khung này đề của chúng ta thì cái chạm không và cái bộ đề 04 này của chúng ta thì vẫn chưa ra anh em nhé thì ngày hôm nay thì xem xong kết quả định quá là tuyệt vời rồi thì chúc mừng anh em nào mà đánh cái lô khung của chúng ta thì được cả hai con là con 40 và con 41 này phải không ạ 41 của chúng ta thì ở giải 3 này và con 40 ở giải 6 quá là tuyệt vời rồi lô khung thì uh, ngày thứ hai và ngày thứ nhất anh em nhé đó thì chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta rực rỡ hai nháy lô ở trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì quá là tuyệt vời rồi cuối tháng của chúng ta thì rực rỡ luôn anh em ạ ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng được hai nháy lô và đề đề kết của chúng ta là 11 và 161 anh em nhé đó ngày hôm nay thì chốt cho anh em là bạch thủ lô là con 90 và con 09 ghép xiên của chúng ta thì mới lại còn 86 thì còn 86 của chúng ta thì ngày hôm nay thì không ăn thôi hôm qua thì chúng ta cũng trượt xiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng trượt nhưng dù sao chúng ta ăn được hai con lô này và ăn được con đề 61 này anh em nhé trong cái dàn ba số này bạch thủ lô 0990 thì ăn được cả cặp anh em này đó đề thì ngày hôm nay thì mình kết cái chạm một quá là tuyệt vời rồi vào bạch thủ lô 90 hơn ngày hôm nay thì ở trên ờ, Zalo uh, thì rực rỡ mấy trăm anh em thì cũng đều ăn được cả đề cả lô đó đặc biệt 61 này và con 09 ờ, ở giải 3 và con 90 ở giải 5 cả đề cả lô hai nhà anh em nhé quá là rực rỡ tuyệt vời luôn đề đây thì anh em nào mà ăn được bạch thủ lô và ăn đề 61 thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé ngày hôm nay thì cả kênh và cả Zalo của chúng ta rực rỡ ngày hôm qua cũng vậy thì mình cũng mong muốn là cái tháng 2 này của chúng ta thì nó sẽ rực rỡ và thành công hơn thế anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với kênh của mình thì liên hệ với số Zalo dưới màn hình đây để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé thì ở trên Zalo thì mình sẽ chốt cho anh em là một cặp lô xiên 2 và dàn đề 10 số chúng ta đánh ngay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 thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho về một cái bộ đề và cái đường cầu lô khung của chúng ta để chúng ta tiếp tục chúng ta lui anh em nhé đề thì chúng ta đang có cái này chạm không và cái bộ đề 04 ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em một cái chạm tiếp và cái bộ đề để chúng ta lui anh em nhé anh em nào thích thì chúng ta lui cái chạm không không thì chúng ta lui cái chạm mới ngày hôm nay mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em này thứ ba hàng tuần anh em nhé thứ ba ngày 27 tháng 12 này ở giải 3 này luôn chúng ta lấy con số thứ hai và con số thứ ba hai con này chúng ta ghép vào chúng ta có bộ đề 14 này model 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này và 696. 8 số anh em nhé. Để chúng ta lôi tuần thì mình sẽ đi test cho anh em này, thứ ba ngày 27 tháng 12. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba ngày thứ tư đề về 91 thì chúng ta đã ăn được con đề 91 này trong bộ đề 14 anh em nhé trong bộ đề 14 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày mùng 3 tháng 1 thì chúng ta có bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày mùng 3 tháng 1 này ngày đầu tiên đề về 57 thì chúng ta đã ăn được con đề 57 này trong bộ đề 02 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ 5 này thứ 6 này đề về 70 thì chúng ta cũng ăn được con 70 này thứ 7 chủ nhật thứ hai này thứ ba ngày mùng 10 tháng 1 của chúng ta thì có bộ đề 01 này bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này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 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 17 tháng 1 thì chúng ta có bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 này và 575 để chúng ta lôi tuần thứ ba ngày 17 tháng 1 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 57 thì chúng ta đã ăn được con đề 57 này trong bộ đề 02 tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ sáu này thứ tư chủ nhật này thì cái tuần này của chúng ta chúng ta có bộ đề là bộ đề 34 anh em nhé bộ đề 34 ngày 31 tháng 1 này chúng ta có bộ đề 34 bộ đề 34 của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này và 898 8 số anh em nhé để chúng ta lui đến thứ ba tuần sau cho mình đó thì cái đường cầu này thì nó ăn chọn về cái bộ đề có đâu anh em nào mà cẩn thận thì vào cái chạm 9 anh em nhé vào chạm 9 không thì thôi cá nhân của mình thì à, bắt cho em là cái bộ đề 34 này thôi 8 số để chúng ta nuôi anh em nào mà thích ít số thì chúng ta nuôi 8 số này không thì chúng ta vào cái chạm 9 đủ 19 số anh em nhé đây là cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ ba về cái đường cầu lô khung thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này lô khung 3 ngày lô khung của chúng ta hiện tại trên kênh là ra hết rồi phải không ạ ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em để chúng ta chơi thì anh em để ý luôn đây cho mình anh em nhé lô khung của chúng ta thì quá là ok phải không ạ thứ ba này 27 tháng 12 ở cái giải đặc biệt này hai con đầu tiên ở giải đặc biệt này chúng ta ghép vào với nhau cho mình chúng ta có lô khung 3 ngày chín bảy chín để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu anh em nhé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 818 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu thì chúng ta cũng ăn được con 81 anh em nhé ăn được con 81 thì đa phần những cái đường cầu lô khung của mình chia sẻ thì mình test thì nó ăn ngày thứ một và đến ngày thứ hai thôi anh em nào mà có um, test lại thì chúng ta test lại cho mình anh em nhé Thế xong lại tiếp tục lại đợi đến thứ ba hàng tuần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 thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp blue khung 3 ngày là 303 anh em nhé 303 để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu thì về cái đường cầu lô khung này của chúng ta thì nó đang đỏ thì anh em có thể là vào được anh em nhé không phải suy nghĩ gì đâu anh em nào mà ờ, biết mình chia sẻ những cái đường cầu lô khung rồi thì anh em cũng có thể là vào ờ, một cách nó hợp lý chứ mình không bắt buộc là anh em phải vào đây là cái đường cầu lô khung của ngày thứ ba anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ ba anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì mình cũng nhắc lại một lần nữa là cái cặp 303 này của chúng ta này khá là đẹp và lô khung của chúng ta đang đỏ mà thì mình chia sẻ cho anh em nó khung 3 ngày thì cái tỷ lệ ăn nó lúc nào cũng cao hơn nên là anh em tự tin vào cho mình anh em nhé về cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ ba bộ đề 34 này thì mình cũng nhắc ở cái phần video rồi đấy anh em nào cẩn thận thì chúng ta lên vào cái chạm 90 thì chúng ta đánh 8 số này cho mình anh em nhé thì hiện tại thì cái ờ, con đề của chúng ta là con đề 89 này thì nó mấy năm rồi chưa ra nhưng mà nó có ít số thì anh em à, lên để ý cho mình anh em nhé lên vào không lên bỏ anh em ạ chúng ta có thể đánh 5 à, 10 nghìn được tránh cái trường hợp nó ra thì chúng ta đỡ tiếc thôi anh em nhé đó thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này của chúng ta chia sẻ cho cái tháng 2 này của chúng ta tiếp tục rực rỡ và thành công anh em nhé